Thêm 69 bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong trong một tháng. Bộ Y tế chiều ngày 15 tháng 7 công bố 69 bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Theo Bộ Y tế, tại cuộc họp Ban tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 14 tháng 7, báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố cho hay từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 14 tháng 7 ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này, 48 ca đã được Bộ Y tế công bố. Ngay sau đó, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã làm việc với Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh để rà soát lại các ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn. Cục cũng đề nghị Sở Y tế cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Từ 20 giờ ngày 14 tháng 7 đến 5 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do COVID-19 tại các cơ sở điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những trường hợp tử vong giải rác từ ngày 7 tháng 6 tới ngày 15 tháng 7. Cũng theo Bộ Y tế, thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho hay tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 7, thành phố ghi nhận thêm 22 ca tử vong do COVID-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế sẽ thông báo về các ca tử vong này khi có đủ thông tin. Như vậy, tổng số ca COVID-19 tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế công bố tính đến tối ngày 15 tháng 7 là 117, còn 22 ca chưa có dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý để bộ ghi nhận. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố giả soát các ca được xét nghiệm kết quả dương tính, ca khỏi bệnh và ca tử vong do COVID-19, nhanh chóng cập nhật thông tin trên hệ thống đăng ký ca mắc mới và hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, để Bộ có cơ sở thông báo chính thức về các trường hợp mắc mới, khỏi bệnh và tử vong. Vì sao Bộ Y tế công bố ca tử vong, ca nhiễm chậm hơn địa phương? Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp ngày 14 tháng 7 ghi nhận số ca COVID tử vong tại thành phố đợt dịch thứ 4 lên 130, trong khi Bộ Y tế mới công bố 32 ca và số tử vong tính trên cả nước là 103. Ngày 7 tháng 7, khi Ban chỉ đạo chống dịch ở Đồng Tháp ghi nhận số ca tử vong lên 10 trong vòng 12 ngày, thì số Bộ Y tế công bố chỉ mới 3 ca. Một lãnh đạo Bộ Y tế, không nêu tên, sáng ngày 15 tháng 7 nhìn nhận có độ trễ trong việc Bộ Y tế công bố số ca tử vong và cả số ca dương tính so với địa phương. Việc thông báo từng ca bệnh COVID-19 cần quá trình hoàn thành mã số bệnh nhân, yếu tố dịch tễ, Đối với ca tử vong thì cần đưa chính xác nguyên nhân tử vong, lãnh đạo Bộ Y tế giải thích. Bộ Y tế hiện sử dụng hai hệ thống phần mềm. Hệ thống thứ nhất là phần mềm quản lý các ca mắc mới do Cục Y tế dự phòng phụ trách. Tất cả ca sau xét nghiệm có kết quả dương tính với nCoV được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC địa phương cập nhật lên hệ thống này. Phần mềm sẽ cấp mã số cho từng ca bệnh. Khi hệ thống cấp mã số kèm theo các yếu tố dịch tễ của ca bệnh, lúc này Bộ Y tế mới có đầy đủ dữ liệu để công bố, lãnh đạo này cho biết. Ông cũng đánh giá công việc hoàn thiện dữ liệu ca bệnh này phụ thuộc rất nhiều vào CDC các tỉnh thành phố. Hiện, một số địa phương bùng phát dịch, mỗi ngày phát hiện vài trăm ca bệnh, các nhân viên thu thập thông tin dịch tễ và cập nhật dữ liệu thực sự bị quá tải, không cập nhật được đầy đủ. Khi có kết quả xét nghiệm các ca dương tính, lãnh đạo tỉnh, thành có thể biết ngay tổng số ca mắc mới ở địa phương mình. Tuy nhiên, khi CDC cập nhật thông tin lên hệ thống của Bộ Y tế thì phải có điều tra dịch tễ cho từng ca. Đây là lý do khiến Bộ Y tế công bố các ca bệnh bị chênh lệch về thời gian, theo đại diện bộ. Hệ thống thứ hai là theo dõi tình hình điều trị bệnh nhân, do Cục Quản lý Khám chữa bệnh phụ trách. Hệ thống này hiển thị các cơ sở điều trị, tình trạng nặng, nhẹ của bệnh nhân, các ca hồi phục, ca tử vong. Khi có ca tử vong, quy trình công bố giống như công bố các ca dương tính, nhưng chi tiết hơn như xác định nguyên nhân tử vong. Thường khi có mỗi ca tử vong, hội đồng chuyên môn của bệnh viện cần họp để xác định nguyên nhân. Lúc bệnh nhân tử vong, lãnh đạo cơ sở điều trị tại địa phương sẽ biết ngay để báo cáo lên cấp trên như Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân, nhưng để cung cấp thông tin lên hệ thống của Bộ Y tế thì lại mất thời gian, ông này giải thích. Hiện Cục Y tế Dự phòng và Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu các CDC và cơ sở điều trị đẩy nhanh tốc độ báo cáo, cập nhật số liệu nhanh chóng, đầy đủ, chính xác trên hai hệ thống quản lý dữ liệu này. Số ca tử vong này nâng tổng số ca COVID-19 tử vong kể từ đầu năm 2020 đến nay lên 207. Tính riêng từ ngày 27 tháng 4 đến nay, ghi nhận 172 ca COVID-19 tử vong.